Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 18 h 30 ngày 23 tháng 2 sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U20 Việt Nam và Dubai FC. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng của U20 Việt Nam trước khi tham dự đấu trường châu lục. U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 từ ngày 1 tháng 3 tại Uzbekistan U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U20 Úc, U20 Iran, U20 Qatar. Vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 cũng chính là vòng loại World Cup U20 năm 2023. Không tính U20 Indonesia là đội chủ nhà World Cup. Bốn đội bóng có thành tích tốt nhất tại giải đấu sẽ đại diện châu Á tham dự đấu trường thế giới U20 Việt Nam có sự chạy đà tốt trước đối thủ mạnh là U20 Ả Rập Xúc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tấn đã tận dụng tốt cơ hội để kiểm tra đội hình và lối chơi của U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tấn cũng đã tạo điều kiện cho các cầu thủ mới gia nhập đội tuyển là Quốc Văn Khang được ra sân thi đấu trong đội hình xuất phát nhằm giúp tiền vệ này có sự bắt nhịp tốt hơn với các đồng đội và cũng không phụ lòng huấn luyện viên. Văn Khang đã thể hiện khá tốt vai trò tiền vệ và cũng chính anh là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U20 Việt Nam ngay phút thứ 10 của trận đấu, Safa đá phạt trực tiếp của Quốc Việt, bóng bật trúng cục dọc, bật ra ngoài. Văn Cai có mặt kịp thời để dễ dàng điểm bóng vào lưới. Sau khi có bàn mở tỷ số, U20 Việt Nam tiếp tục gây áp lực cho U20 Ả Rập Xốt. Và đến phút 25, từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Văn Can chuyền bóng để cho quốc Việt ghi bàn nhân đôi cách biệt cho U20 Việt Nam. Sau khi bị dẫn trước 2-0, U20 Ả Rập sút dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng đến phút 41 của hiệp 1, họ mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau 3 dứt điểm bất ngờ từ ngoài vòng cấm. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Sau trận đấu với U20 Ả Rập Xê toàn đội sẽ di chuyển sang UAE để tiếp tục trận đấu giao hữu với Dubai FC vào ngày 23 tháng 2. Trước trận đấu gặp Dubai FC, U20 Việt Nam sẽ có sự bổ sung thêm 5 cầu thủ vừa hoàn thành xong vòng 40 lít năm 2023 là Hồ Văn Cường, Trần Văn Hải và Đinh Xuân Tiến của Sông Lâm Nghệ An, Viễn Phi Hoàng của SHB Đà Nẵng và Bùi Vĩ Hào của BKMS Bình Dương. Sự bổ sung thêm năm cầu thủ giúp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có trong tay đầy đủ lực lượng trước khi bước vào trận đấu giao hữu cuối cùng. Đây được xem là trận đấu tổng duyệt của U20 Việt Nam trước khi di chuyển sang Uzbekistan để tham dự đấu trường châu lục vào ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy luôn đồng hành cùng Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.